Làm việc với cơ quan điều tra, ông Ca thừa nhận đã cầm hàng chục tỷ đồng để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh.